chào anh em nhé hôm nay à, tôi vào video này tôi giới thiệu cho anh em một cái à, bộ hột tài xỉu mà bên tôi đang bán và đang để lại cho anh em nào làm tay cái để, để anh em chơi thì nó rất là hiệu quả cho anh em thì à, cái bộ hột này bên tôi cho ra mắt anh em để, để cho anh em đi lắc thì nó sẽ có hiệu quả cho anh em đó là anh em thể lên tài xuống xỉu hay là anh em thể giữ tài giữ xỉu đấy bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em bằng cách nào Đấy. thì anh em lấy hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của nó cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay Đấy thì không nói nhiều bây giờ vào tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt mới nhất đây là bộ hột tài xỉu mà không tang mà mới nhất 2022 là dành cho anh em đi làm tài cái nhé đó thì à, như anh em nhìn trên màn hình em thấy thì đây chính là cái bộ tài xỉu tam sắc mà tôi muốn chia sẻ cho anh em và muốn giới thiệu cho anh em nào mà đang làm tay cái anh em có bộ hồ tài xỉu mà nó hiệu quả cho anh em có tỷ lệ đi khôn cho anh em đấy thì để anh em xem cái video này anh em cảm thấy hột ok thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình đó thì bây giờ vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này nó đi như thế nào nó đi nó như vậy có hiệu quả hay là không thì thì cũng nói sơ qua về cái bộ tài xỉu tam sắc này đây chính là bộ tài xỉu mà hoàn toàn không tăng 100 phần trăm không tăng Đấy. và thứ hai nữa là cái bộ hột này do chính bên tay tôi làm được làm thủ công rất là cầu kỳ đấy và nó chống được thầy thợ nghe hột chống bị uh, lủi hột bộ hột đi cực kỳ đều cho anh em đấy. thì còn cái cách lắc riêng của nó thì là anh em cứ lê hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau nhé đó. Đấy, thì uh, vì sao gọi tam sắc đây anh em thấy đây tam sắc thì uh, con uh, tam của nó thì uh, bên tôi làm cái bộ hột này ra thì uh, bên tôi đánh cái con tam này nó thành dấu sắc đấy thường thường là những hột chợ đây thường là những hột chợ thì là anh em <clears throat> thấy nó đánh thành dấu huyền đấy thì ờ, bên cơ sở tôi thì làm ra được thì, là, à, muốn có bộ hột độc quyền ở bên cơ sở tôi thì ở bên tôi đã đánh cái hột tài xỉu tam sắc hay là ngược nghịch lại so với cái bộ hột chợ hay là cái bộ hột thường của anh em hay đánh ấy đó thì à, chỉ có một mình bên tôi có cái à, hột tài xỉu tam sắc này nha anh em nhé đó thì hột tài xỉu tam sắc này được làm từ chất liệu rất là ok cho anh em để anh em đi lắc nhé đấy hột nhẹ hột cực kỳ nhẹ cho anh em lắc không cần phải mạnh đó nói chung là anh em sở hữu cái bộ hột này rồi thì là anh em có thể về anh em làm quen với nó thì nó có sẽ rất là nhiều những cái cách mà anh em có thể chơi được cái bộ hột này nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái hột này xem nó cái tỷ lệ nó như vậy nó đã đủ điều kiện để cho anh em đi lắc cái chưa nhá thì uh, trước tiên và tôi sẽ cũng thử qua cho anh em đấy thử qua cho anh em thì nam châm nam châm ok à, tí cái loại đèn đây loại đèn nhà nghe này cho cả ba mặt nằm lên đấy anh em thấy không cực kỳ trong trong đó đấy, bây giờ tôi sẽ test cho anh em này đó anh em à, chưa đã quen thì anh em cứ lắc bồng lên như vậy thì là xem tỷ lệ của nó đi như nào đó tài ba năm xuống xỉu lên tài 11 xuống xỉu 10 lên tài 11 đứng ở một chén tài thì chén sau chắc chắn nó sẽ không đứng ở chén tài nữa mà nó sẽ đánh về xỉu anh em sẽ kết xỉu chén sau nhá 7 đến 80 phần trăm nó sẽ là xỉu chén này đó xỉu chén này Đấy, anh em thấy không nó rất là hiệu quả cho anh em nhá thì uh, anh em nào mà muốn tìm hiểu cái, cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu của nó thì là anh em cứ liên hệ với tôi hoặc anh em đặt đơn hàng về tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau nhé bây giờ và tôi sẽ giữ cho anh em cái chén xỉu giữ xỉu cho anh em này 7 đến 80 phần trăm là xỉu này Đó, 441 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, xỉu này Đó, xỉu này Đó, anh em thấy không nó rất là hiệu quả tiếp tục giữ cho anh em một chén xỉu nữa này Đó, chén này tôi đảm bảo 80 đến 90 phần trăm nó sẽ xỉu trên này Đấy, nhất xỉu Đó, nhất xỉu đúng không anh em đấy thì đây chính là cái bộ tài xỉu tam sắc mà mới nhất